khoảng là 22 giờ 5 phút là bắt đầu nhé mới được 20 anh chị thôi và hôm group của chúng ta bây giờ đã tăng lên 104 và ngày hôm nay Giai đã loại ra khoảng 20 thành à, cái 10 thành viên khoảng 10 thành viên ít tương tác hoặc là ai đó ép nhầm <laughs> dạ cảm ơn chị Giang ép nhầm thì Giai đã ép còn nếu như những anh chị nào mà đang có sinh con hoặc là không thể xem được thì khi nào mà cái tim của mình kiểm tra kiểm tra xem nếu như anh chị mà vắng á, thì à, anh chị có thể ép sau còn trong quá trình này thời gian trong vòng một tuần qua không tương tác thì gia xin phép được à, loại mọi người ra khoảng hơn chục người loại ra rồi <laughs> trời ok. ok để ra xem này đã Rồi, ok, chào bạn Nhung Nguyễn nhá, Rồi. 25 <laughs> 25 thành viên đang ngồi xem video này trong cái buổi livestream ngày hôm nay. Rồi. À, hôm nay thì anh chị của Giai từ Gia Lai vào trong Hồ Chí Minh á à, cũng đã được à, hôm nay về rồi. Cho nên là <laughs> anh chị vào chơi rất là vui và đi khám bệnh thì cũng chơi luôn và chiều nay anh chị lên xe về. Đấy. À, hôm nay không được 80 người mọi người với tay chị ấy. chị Giang comment kìa à, ok cho Giang xin phép tắt điện thoại cái ha dạ alo em sẽ gọi lại sau nhé ờ rồi ok em anh đang bận chút xíu anh sẽ alo lại cho em sau nhé ừ. dạ ok Ok đã 30 người rồi 30 người rồi giờ chúng ta bắt đầu ha đúng 22 giờ 5 phút rồi mới có 28 <laughs> rồi chúng ta bắt đầu ha à, trong vòng một tuần qua thì à, à, rất là nhiều anh chị cũng đã biết về dai và tìm hiểu kỹ về dai hơn và hơn gần à, gần chục gần chục à, các chị à, HG các chị cũng như là đã đăng ký làm à, cùng đồng hành cùng giai để mà học tập cũng như là trở thành có một cái kỹ năng tốt hơn và kinh doanh tốt hơn trong cái chiến dịch chiến binh thì tối nay giai sẽ inbox cho từng người và giai sẽ hỏi một số ờ, câu hỏi <laughs> rồi còn giờ chúng ta sẽ vô cái bài chính ngày hôm nay giai muốn nói đến là cái 15 sai lầm 15 sai lầm mà rất nhiều ừ, bất kỳ ai và ngay cả giai khi mới bước vào kinh doanh đều dính phải và 15 cái 15 cái sai lầm này cũng chính là cái giúp chúng ta không có được nhiều đơn hàng và không có được nhiều người bạn tốt hơn và không có được nhiều người theo dõi hay follow mình rồi đó là cái cái đầu tiên cái đầu tiên mà giai muốn nói đến đó là cái đăng hình đăng hình trên Facebook đăng hình trên Facebook thì hôm cái video trước đây thì Giai đã có hướng dẫn cho anh chị cách bố cục cũng như là kích thước của hình ảnh như nào để anh chị có thể điều chỉnh trên video nhưng sau cái buổi đó thì giai vẫn thấy rất nhiều anh chị vẫn à, tái phạm và làm những cái video rất là xấu như là những cái hình ảnh như là à, ném rất nhiều sản phẩm ở một cái sàn nhà của mình hoặc là chụp hoặc là có những cái vật ừ, con à, con gì ạ hôm bữa giai cũng nhắc đến cái vấn đề này rất là nhiều nhưng mà vẫn bị lặp lại rất là nhiều và làm đi cái tính mỹ phẩm của mình không còn chuyên nghiệp và không còn đẹp nữa thì đấy là một cái mà sẽ bán không hiệu quả có thể suy nghĩ của anh chị nghĩ rằng là à, mình phải chụp hình như vậy nó chân thật và nó gây sự gần gũi với khách hàng nhưng nếu như ừ, giai mà muốn mua sản phẩm mà giai thấy được những cái đồ như vậy thì giai đảm bảo giai không bao giờ giai mua cho nên rất là mong là mọi người hãy lưu ý chụp hình làm sao cho nó đẹp một chút xíu bắt mắt một chút xíu để mà đã bót lên Facebook là phải chuẩn đúng không ạ là phải đẹp như gia đã nói rồi hình ảnh và video phải đẹp không đẹp không đăng đúng không ạ giống như khi anh chị đi ra ngoài đường cũng vậy phải mặc bộ đồ đẹp phải sinh anh chị mới tự tin giao tiếp với mọi người tự tin gặp bạn bè của mình và tự uh, tin mà có bạn trai bạn gái chứ đúng không ạ cho nên giai muốn rằng là hình phải đẹp thì chúng ta mới đăng và có một cái nữa đó ở trong cái đăng hình này cũng như bài viết thì giai nói luôn đó là chúng ta viết quá nhiều về bài bán hàng bác viết quá nhiều về bài bán hàng và người ta và cái quan niệm rất đa số mọi người rất ghét người bán hàng và giai cũng cực kỳ ghét người bán hàng luôn các bạn để ý các anh chị để ý xem khi vào Facebook của giai hình như không đa số biết giai làm cái gì đúng ạ chính vì không biết làm gì thì chúng ta mới tò mò và chúng ta mới tìm hiểu xem là giai làm cái gì và đang phát triển như nào và đang kinh doanh gì và đang sống bằng cái gì và anh chị hãy hạn chế đăng bài về sản phẩm tại vì chúng ta đang muốn cái nhớ cho ra một cái quy tắc profile cá nhân trang Facebook cá nhân dùng để xây dựng thương hiệu dùng để mang niềm tin và sự uy tín của bản thân cá nhân chứ không phải mang ra để chúng ta bán hàng chúng ta để show hay là chúng ta để làm một cái chợ thương mại à, các anh chị có thể share bất kỳ của người nào về anh chị copy ở trên mạng về như vậy thì anh chị không có một cái tính riêng của mình không có một cái sự khác biệt của mình và suốt ngày chỉ đi chôm và chỉ cho người khác thôi điều đó thì vô cùng xấu và đặc biệt nữa là gì hôm bữa trong cái video trước dạy có nói là gì đứng trên vai người khổng lồ tức là mình chơi một người nào đó có những gì đương nhiên mình xin chụp chúng hình hoặc là đối với đối tác và khách hàng của mình vậy nếu như có thể đăng một tấm hình đó thì mình viết về họ viết về họ thì mình táp tên họ vào để khi bạn bè của họ cũng biết đến mình và à, mình tăng thêm được tương tác và họ biết mình là ai và họ vô tường để xem mình là ai và khi vô tường để xem mình là ai rồi mà thấy mình bán hàng quá nhiều và sản phẩm quá nhiều thì họ sẽ không chơi và họ sẽ không kết bạn và ra nói nhìn luôn luôn nhớ cái quy tắc 20 80 giúp trai ví dụ như trong một tuần 7 ngày anh chị đăng à, 5, 5 bài là rất tích cực vui vẻ và về cuộc sống của mình nhưng chúng ta cũng phải có chủ đích nhé không phải là chúng ta đăng cái bài đó đăng để cho ai ai đọc bài đó và tại sao anh chị lại viết bài đó đúng không ạ chúng ta luôn luôn trả lời rõ hai câu hỏi này thật kỹ tại vì không phải là thích đăng là đăng và tuyệt đối không đăng sản phẩm lên trang cá nhân một tuần bà đăng 7 bài thì cao nhất đăng hai bài hoặc một bài về sản phẩm của mình thôi không giới thiệu quá nhiều và đa số trong tình trạng của các anh chị ở trong group miền Nam của chúng ta thì bán hàng đa số nói về cái công dụng mà không nói về lợi ích dai vô độc là toàn đó là công dụng của uh, giữa giữa mặt rồi là trị mụn gì ABC gì đấy toàn nói công dụng và anh chị nhớ trong một quy tắc công dụng chỉ dùng để chống hàng giả hàng nhái và dành cho những người mà chi nhánh hoặc là à, nhà phân phối hoặc là người bán sản phẩm đó à, đi mua đúng sản phẩm đúng dịch vụ mà không bị người khác lừa dối còn khách hàng họ không quan tâm điều đó họ không hình dung ra được điều đó chính vậy mà chúng ta hãy bán cái lợi ích phía sau mà người khách hàng đáp ứng được là gì hôm trước video này giai nói rất kỹ rồi giai nhắc lại thôi giai không nói nữa và cũng rất là nhiều là gì à, video trước ra xem thì rất nhiều anh chị xem xong rồi là lại tiếp tục hỏi à cái quy tắc của gia hay lắm nếu anh chị đã xem video rồi chưa hiểu thì có thể hỏi mà chưa xem mà hỏi là gia sẽ không trả lời và tại sao đáng lẽ chúng ta sẽ chat hoặc là chúng ta sẽ nói xong rồi gia sẽ xóa video này đi nhưng gia vẫn để lại cái video tất cả những video chia sẻ của gia ở trên cái group của mình để tạo điều kiện cho anh chị đào tiện cho anh chị cái tính gì ạ à? tính là mình bận rộn mình không thể xem được thì mình có thể xem lại nhưng nhiều người lấy đó để làm cái sự ý lại cái cái sai lầm số 2 đó là sự ý lại nhé sai lầm đầu tiên là đăng hình xấu sai lầm sai lầm thứ hai là sự ý lại các chứ nghĩ rằng anh chị nhớ nè dựa vào núi núi lỡ dựa vào người người chạy dựa vào mình mới trường sinh bất tử đúng không ạ cho nên chúng ta không dựa dẫm vào bất kỳ một ai hết đừng có nghĩ rằng uh, à, giai chia sẻ kiến thức đó có giai thì mình sẽ bán được hàng nếu như mà có có cái sản phẩm đó hoặc là một con người nào đó mình làm vì ai đó tôi làm bởi vì thấy chị Giang tốt tôi làm bởi vì là đội nhóm của tôi có chị quản lý tốt hoặc là à, tôi làm bởi vì là có bạn giai chia sẻ hay nếu như anh chị có một cái tư duy và một cái mindset như vậy á thì sẽ không bao giờ thành công và bước trên đường kinh doanh của mình được kinh doanh thành công là do chính bản thân của mình còn như giai hay chị giang hay là cái người mà dẫn dắt của anh chị trực tiếp á, thì họ chỉ chia sẻ những bí quyết và kinh nghiệm họ chỉ truyền đạt lại những gì họ đã trải qua và những gì họ gặp phải thì và đi như thế nào họ chỉ dạy cho anh chị biết đi xe thậm chí cung cấp luôn cho anh chị chiếc xe máy luôn còn đi như thế nào và đi nhanh hay chậm lườn lách nào là do chính bản thân của anh chị đi còn nếu như mình vẫn có cái tư duy rằng ừ mua xe máy về à, hướng dẫn cho lái xong rồi có người chở đi luôn như vậy thì anh chị sẽ không bao giờ mà phát triển được và không thể nào kinh doanh được và đó là cái sai lầm mà à, thứ hai về sự ý lại cho nên hãy tự chủ động tự tiên phong để làm mọi việc chúng ta không nên ý lại đúng không ạ à, các anh chị có thể comment hai cái, sai lầm đầu tiên được không ạ sai lầm thứ nhất là đăng hình xấu thứ hai là ý lại để chúng ta nốt lại để chúng ta nhớ được không ạ chúng ta có thời gian với nó ok à, em hoài em hoài vũ kêu là em sẽ xem lại nhưng xem lại á thì chúng ta cũng phải gì khi anh chị xem lại thì vui lòng giai nói rồi cái quy định là gì chúng ta phải những người nào không xem trực tiếp thì vui lòng xem xong phải comment cái sự cảm nhận của mình đã học được cái gì và mình trải nghiệm và mình ứng dụng vào trong công việc của mình như thế nào vào một cái đoạn văn ngắn ở bên dưới comment ở bên dưới đúng không ạ nhưng mà các anh chị không làm điều đó thì coi như anh chị không xem video cho nên nếu như đã không có đã không xem video và không có à, khi xem lại không comment thì cũng coi như là không xem và cứ như vậy lặp lại 2 đến 3 lần thì sẽ out ra khỏi group như dài đã quy định cái bài tối hôm qua giải đăng rất là nhiều à, có 34 người xem livestream chị ừ, chị Giang nhé Dạ hiện tại có 34 thành viên đang xem livestream rồi cái rồi cái thứ hai nữa là cái lỗi cái lỗi thứ ba lỗi thứ ba mà Jam nó nói đến đó là thông điệp không đúng thông điệp không đúng nhá tức là thông điệp là cái gì khi chúng ta muốn bán sản phẩm chúng ta muốn viết một bài đó về một cái chủ uh, chủ đề về về gì ạ về mỹ phẩm về chăm sóc da hay là chỉ một chúng ta dành cho đối tượng nào phụ nữ bao nhiêu và những đối tượng nào thì nên sử dụng sản phẩm đó ví dụ như là từ 18 cho đến à, 25 là đó là lứa tuổi mà về trị mụn hoặc là làn da nhưng chúng ta lại viết về một cái lứa tuổi khoảng là 60 đến 70 tuổi thì nó sẽ không phù hợp với cái nội dung bài viết đó và chúng ta viết luôn luôn phải viết cái đó để làm cái gì và viết để cho ai và thông điệp chúng ta muốn truyền tải cái thông điệp gì đến cho cho khách hàng đến cho người đọc đến cho người xem giống như anh chị thấy khi ở trên Facebook của Giai Giai muốn truyền tải đến Facebook mình là một chàng trai tự tin một chàng trai vui vẻ và một chàng trai có năng lượng nhiệt huyết và khát khao thành công đó là cái mà Giai muốn truyền tải cái thông điệp đó đến và cái thông điệp chính là cái mà mỗi một anh chị ở đây có thể sản phẩm giống nhau có thể dịch vụ giống nhau có thể công thức kiếm tiền như nhau nhưng mỗi người sẽ có một cái thông điệp khác nhau mỗi người có một cái ý nghĩa khác nhau giống như cái thông điệp của công ty của mình về mỹ phẩm à, Chavani này thì chúng ta như thế nào thông điệp của chị Giang nó rất rõ ràng sản phẩm nó phải chất lượng uy tín thậm chí mà sử dụng mà không đúng và không hiệu quả chị còn hoàn phí 100% đó là cái thông điệp mà chị muốn truyền tải đến cho khách hàng cho đến đối tác đến cộng tác viên của mình đúng không ạ thì mỗi mỗi thành viên chúng ta hãy tìm cho mình một cái thông điệp cho chính bản thân mình và chính cái thông điệp đó là sự khác biệt mà không ai ăn cắp được không ai chôm được cái thông điệp đó của mình đó là cái bản sắc của mình đó là cái, cái sự uh, điểm khác biệt của mình và không có một đối thủ không một người nào có thể ăn cắp được cho nên hãy tự nghĩ cho mình một cái thông điệp truyền cho nó thật đúng và thông điệp đó không phải lúc nào chúng ta cũng nói bô bô chúng ta phải nói ra để cho khách hàng à, hiểu mà cái thông điệp là cái mà chúng ta không cần nói mà chúng ta thể hiện qua à, bài viết thể hiện qua video thể hiện qua hình ảnh và thể hiện qua hình à, gì ạ qua cái hành động thì người ta cảm nhận được điều đó chứ không phải lúc nào chúng ta cũng nói điều đó đó là cái sai lầm thứ ba về thông điệp không đúng thông điệp cần phải chuẩn đó là sự khác biệt của tất cả các anh chị sản phẩm nếu như ai có được cái thông điệp tốt có được câu chuyện tốt thì đó là cái sự USB mà anh chị có thể bán sản phẩm rất là tốt cho mình và xây dựng khi bán hàng chính là kể chuyện chúng ta kể chuyện về chúng ta đã bán được sản phẩm cho ai và từng đối tượng nào và cái thông điệp này Jack cũng muốn nói luôn khi anh chị bán sản phẩm bây giờ là đối với công ty chúng ta với đối với giai khu vực miền Nam chúng ta sẽ thực hiện khoảng 3 tháng đến 6 tháng đánh du kích du kích là gì chúng ta không đánh tràn lan quá nhiều ở trên Facebook không chat nhiều thương hiệu chúng ta có trên Facebook mà chúng ta hãy có mỗi một team chúng ta hãy có một cái group riêng tự mình quản lý và À, một cái à, một cái gì ạ một cái fanpage anh chị có thể đăng bài mỗi người có một cái fanpage để đăng bài của mình lên đó cứ mỗi ngày viết một bài về sản phẩm về hướng dẫn về công dụng mà thay vì chúng ta đăng lên profile thì anh chị đăng vào cái cái gì ạ cái fanpage đó hoặc cái group riêng của chính các anh chị tại vì cái nơi đó mới là nơi bán hàng đúng không ạ nơi cho nên là à, chúng ta phải có đúng chỗ đúng nơi khi người ta vô cái fanpage đó rồi người ta biết rằng là mình chuyên bán về sản phẩm đó rồi thì họ cảm thấy rất là ok còn nếu như vô trang cá nhân mà thấy mình bán hàng quá nhiều họ xem mình là một người tầm thường một người ừ, chẳng đáng chơi thậm chí dai mà biết ai mà có nhiều bài thế là dai ao luôn nên rất mong rằng anh chị lưu ý đăng bài trên fanpage hoặc group riêng của mình và mời bạn bè hoặc là mời đối tác khách hàng đã mua sản phẩm sử dụng của mình vào cái cái group riêng đó group đó là hoặc cái fanpage đó là chuyên nói về sản phẩm của mình tạo một cái fanpage như thế à. rồi cái à, cái sai lầm thứ tư mà dài muốn nói đến sai lầm thứ tư là gì ạ nói quá sự thật đúng không ạ nói quá sự thật tức là sản phẩm và công dụng của công ty có những chức năng gì có những lợi ích gì thì chúng ta nói đúng không nên nói quá sự thật đúng không ạ ví dụ dùng cái mỹ phẩm của em chị trong vòng là 3 ngày là anh chị có thể thấy được làn da của mình hết mụn hoặc hết đó thì da dám chắc rằng không có một sản phẩm nào một mỹ phẩm nào có thể làm được điều đó nói đúng sự thật về sản phẩm mình dùng cái trái tim của mình để nói đến khách hàng đúng không ạ chúng ta bán hàng bằng trái tim các anh chị dai bán hàng bằng trái tim giống như chị Giang cũng là một người rất tốt về mẫu mực về bán hàng về trái tim tức là mình đứng trên một vai trò là mình là một chuyên gia tư vấn chứ không phải đứng lên một vai trò là người bán hàng anh chị hình dung ạ chúng ta sẽ đứng như vai trò là một người tư vấn anh chị cần vấn đề gì tôi đều có thể hỗ trợ anh chị và tư vấn bằng cả trái tim nhiệt huyết của mình thậm chí còn tôi còn lấy danh dự và uy tín cái khuôn mặt đẹp trai cái khuôn mặt đẹp gái của tôi để bảo vệ và dám cam kết với anh chị về sản phẩm về dịch vụ đó của tôi nhưng nếu như những ai đã trải nghiệm sản phẩm rồi đã anh chị nhà phân phối nào đã trải nghiệm rồi thì sẽ đủ tự tin đủ tự tin để mà à, nói về sự thật nhưng nếu như chúng ta chưa trải nghiệm chưa biết thì anh chị sẽ rất là khó nói và giống như kiểu là há miệng mắc quay cho nên anh chị nếu như đã chấp nhận kinh doanh và đồng hành cùng với công ty uh, à, Chavani chúng ta thì cố gắng là gì chúng ta sử dụng để chúng ta trải nghiệm nó chúng ta cảm thấy tốt thì chúng ta hợp tác chúng ta cảm thấy không tốt thì cứ không chơi và không bán sản phẩm nữa cho nên Gia rất là tự tin về cái sản phẩm của Chamini dù Gia chưa sử dụng nhưng qua những cái Gia theo dõi chị chị Gia một thời gian cũng như báo chí và đài truyền hình và à, những người xung quanh về nhà phân phối thì Gia thấy rằng nó có sự thật cho nên tất cả đặc biệt là các anh chị thì đang xem cái livestream này anh chị đã trực tiếp sử dụng rồi thì anh chị có thấy nó hiệu quả không ạ có comment cho Gia một vài cái ý kiến xem là cái sản phẩm có hiệu quả và tốt như mà à, chị Giang nói không ạ cho Giai biết ạ hay là chị Giang đang nói dối ạ chị Giang đang nói quá sự thật để cho các bạn kinh doanh ạ Ok một bài à, anh chị cho em biết ạ hiệu quả Ok hiệu quả này là do chính anh chị cảm nhận hay là hiệu quả do à, khách hàng nói ạ Ok Ồ oh, đa số đa số các bạn à, các nhà phân phối đều thấy rất là hiệu quả rồi như vậy là chị Giang rất nói thật đúng không ạ Vâng, đấy là chị Giang bắn bằng cả trái tim của mình. Chị Giang không hề đăng bất kỳ một bài viết nào về bán hàng ở trên Facebook nhé các bạn. Và một ngày là à, Giai quen chị chị Giang á, khi chị đăng để cái hình avatar là cầm một cái ờ, mỹ phẩm à, hay là trên bàn có mỹ phẩm gì đó, Giai kêu rằng đổi avatar là chị đổi luôn. Chị rất là sẵn sàng học hỏi và tinh thần học hỏi của chị rất là cao và mới đầu thì Jay nghĩ rằng chị là một người thành công như thế rồi sẽ rất là kêu và rất là không mở cái học hỏi ra nhưng mà chị rất là ham học hỏi hôm nay nói tranh thủ nói xấu chị Giang một chút xíu <laughs> đúng rồi đây là khách hàng nói rất tốt vậy thì chúng ta rất tự tin vào kinh doanh mỹ phẩm Chavani đúng không ạ rất tự tin bởi vì khi mà mỗi lần mà nghe chị Giang nói về mỹ phẩm đó Giang muốn sử dụng ngay muốn mua về cho gia đình của mình cho bạn bè của mình và hôm qua hình như có một bạn nào dùng chiến thuật của giai là dùng mỹ phẩm combo để bán cho bạn nam đúng không ạ không biết bạn nào này hôm nay có đang xem livestream không giai hôm qua giai quên mất livestream là à, có bạn nào là dùng mỹ phẩm đó để bán combo cho bạn trai giai nói rồi mỹ phẩm thì bán cho con trai mà nước hoa con trai thì bán cho con gái nước hoa con gái thì bán cho con trai <laughs> hôm qua có ai ha ok à, đấy là cái ờ, cái sai lầm thứ thứ tư mà giai giai muốn nói cái giai cái sai lầm thứ cái sai lầm thứ năm mà giai muốn nói đến đó là gì ạ à, đa số anh chị sai lầm này mà hôm nay giai phải viết cái status ngay ở trên cái group mình để uh, để chặn anh chị ngay và nhắc nhở anh chị ngay đó là táp tên người khác không đúng anh chị hình dung ạ và khi anh chị viết bài về bán hàng khi anh chị táp thì chắc chắn táp dai hay táp nhiều người anh chị nghĩ rằng sẽ có nhiều người mua hàng và nhiều người biết đó thì đó là một cái hiểu lầm và đó là một cái bị sai lầm vô cùng lớn các anh chị nha và đặc biệt rằng khi anh chị viết về sản phẩm thôi mà anh chị táp vô đó thì không ai cho anh chị lên tường đâu đúng ạ không ai cho anh chị lên tường đâu về sản phẩm mà dai muốn nói là gì đứng trên vai người khổng lồ anh chị hãy viết một bài về cảm nhận về họ phải cảm nhận thật nha không phải là nói dối hay là à, tăng bốc họ hay là à, nịnh bộ họ mà chúng ta viết bằng một bài bằng cảm nhận và bằng chính cái trái tim của mình về mình cảm nhận được gì thì mình viết điều đó và mình táp họ vô thì mình mới được lên tường của họ khi lên tường của họ rồi thì nhiều người họ sẽ len lõi vào trong cái Facebook của mình họ xem coi người đó là ai và khi người đó là ai rồi đúng không ạ người đó là ai rồi thì người ta mới biết thôi và người ta sẽ không bao giờ mua sản phẩm của anh chị đừng nghĩ rằng họ mua sản phẩm nếu như trong đầu mình nghĩ rằng họ sẽ mua sản phẩm và à, táp chai vô sẽ bán được nhiều sản phẩm đó là vô cùng nhầm to lầm to anh chị nhầm to nhé chúng ta luôn luôn nhớ có một cái quy tắc của khách hàng à, Giai sẽ có một cái video nói chuyên về cái cái, cái lĩnh vực này luôn nhưng mà hôm nay Giai sẽ giới thiệu qua đó là gì bước đầu tiên là khách hàng họ biết đến mình họ biết đến mình là ai rồi thì họ mới tin họ tin rồi khi họ đã tin mình rồi giống như chị Giang lần đầu tiên phải theo dõi Facebook của Giai phải để ý hàng ngày rồi nhắn tin cho Giai rồi gọi điện cho Giai xong rồi đến lúc tin Giai đúng không ạ tin Giai xong rồi đến mức là gì ạ mua thử mua thử xem coi là có ok không đó khi mà cảm thấy ok rồi thì chị chị Giang chỉ mua thử Giai bằng cách nào ạ à, thì nói chuyện với Giai khoảng 2 tiếng đồng hồ qua à, cũng qua Facebook luôn thì chị ấy chị ấy thử chị ấy thử xem dai là như thế nào thử xem dai là con người như thế nào và chia sẻ kiến thức có hiệu quả hay không đúng không ạ đó là chị thử sau đó khi người ta đã thử rồi người ta mới mua người ta mua rồi thì người ta mà sử dụng thấy tốt người ta cảm thấy ok thì người ta mới cảm thấy happy người ta cảm thấy rất là hạnh phúc khi tôi mua được sản phẩm này đúng rồi từ trước giờ tôi mua rất nhiều nơi mà không có nơi nào chất lượng như nơi này và sản phẩm hoàn toàn từ thiên nhiên và uy tín đúng không ạ thì họ mua họ phải happy họ vô cùng sung sướng khi mà cầm được cái sản phẩm đó ở trên tay của mình và khi họ cầm được sản phẩm đó trên tay rồi họ vui rồi thì họ mới bắt đầu là gì thành fan của mình thành fan của mình thành người hâm mộ của mình thành người yêu quý mình giống như chị Giang bây giờ yêu quý Giai rồi <laughs> yêu quý Giai thậm chí trước đây không biết gì về Giai hết và không yêu quý thì bây giờ chị Giang rất là yêu quý Giai rồi đúng không ạ thì đấy là một cái con đường đi mà của khách hàng đến đúng không ạ khi nào anh chị nhớ đúng không ạ biết biết rồi thì tin mua thử rồi mới mua mua rồi happy happy rồi mới thành fan của chúng ta và khi nào đã thành fan của anh chị rồi thì họ cứ mua hết lần này đến lần kia và truyền từ đời này đến đời kia từ con cháu họ hàng thân thích họ chính là những người mà à, giai nói là gì những đối tác kinh doanh là nhân viên kinh doanh giới thiệu các sản phẩm bia cho các anh chị mà anh chị không cần phải đi tìm cái khách hàng đúng không ạ không cần phải đi tìm khách hàng cho nên các anh chị nhớ dùng ra cái quy trình này còn nếu như trong đầu anh chị nghĩ rằng ừ hôm nay mình đăng một cái status đó ngày mai mình đăng status đó mốt mình đăng một bài viết để mong ngóng có được khách hàng mong ngóng có được đối tượng thì sẽ không bao giờ có và chúng anh chị đang giết chết cái hy vọng của mình người ta hay nói gì vậy hy vọng thật nhiều thì thất vọng thật nhiều đúng không ạ và đó là à, hứa thật nhiều và thất hứa thật nhiều cho nên giai muốn rằng là chúng ta không nên hứa mà hành động và rất là nhiều các anh chị về là bài viết hôm bữa giai có hướng dẫn anh chị viết theo cái bố cục như vậy rất ít người thực hiện được và thực hiện được gặp khó khăn gì thì anh chị cũng không inbox cho giai nhưng trong vòng một tuần vừa qua là giai muốn thử xem cái tính tự giác của anh chị đến đâu và bây giờ trở đi chính là giây phút này trở đi thì gia sẽ nghiêm khắc nghiêm khắc ai không tuân thủ không làm sẽ ao ra khỏi nhóm tuyệt đối ao ra khỏi nhóm được không ạ đó là ngày hôm nay giai sẽ rất là nghiêm giai người của giai là à, chất trung trực giống như bao công vậy dù là người nhà hoặc anh em họ hàng nếu như làm sai giai sẵn sàng sàng đem ra chém anh chị dung ạ sẵn sàng đem ra chém nếu như anh chị vẫn sai vẫn quy tắc của mình và không tuân thủ luật chơi giai đã nói rồi giai chỉ làm việc với anh chị khoảng 90 ngày hoặc 180 ngày thôi giúp giai thực hiện trong 90 ngày đó nếu như anh chị thực hiện không đạt được 90 ngày đó mà không làm y chang giống như ai mà đúng đủ đều mà không đạt được điều như giai nói không đạt được điều như anh chị mong muốn thì lúc đó anh chị không cần phải nghe giai nữa và giai cũng không xuất hiện trên cuộc đời của anh chị nữa được không ạ và giai rất là mong rằng anh chị cam kết điều đó và hôm bữa anh chị cũng đã comment và cam kết với giai điều đó thì chúng ta cố gắng thực hiện rồi thứ hai giai vừa rồi giai cũng vừa nói đến đến cái sai lầm đó là về kỷ luật đúng không ạ vừa rồi giai nói rất là về eh, chúng ta chưa nghiêm hoặc là đội nhóm chưa thực hiện xem video nghĩ rằng là ở ừ, hôm nay giai truyền hình trực tiếp rồi ngày mai chúng ta giai có thể cho xem lại video trở lại cho nên là chúng ta không có tuân thủ kỷ luật và chúng ta nghĩ rằng ồ xem lại cũng được mà tội gì đâu đêm mình ngủ bây giờ mình buồn ngủ lắm rồi mình cố gắng ngủ rồi ngày mai mình xem lại thì cái đó là cái mà giai không thích Giai vẫn tạo cơ hội cho anh chị thậm chí là gì à, anh chị không không không lấy cái video của Giai để chia sẻ lên tường hoặc lên Facebook của anh chị nhé. nhưng anh chị được phép lấy cái link đó lấy cái link đó nếu như mà những khách hàng hoặc những đối tác mà đang muốn kinh doanh anh chị có thể gửi link đó để cho họ xem và luôn luôn nhắn họ không chia sẻ cho bất kỳ một nơi nào hình dung không ạ anh chị có thể được xem cho người mới và đặc biệt rằng là gì sau ngày hôm nay sẽ thành lập một cái group sâu hơn nữa tại vì nếu như anh chị hôm bữa ra nhớ là có 70 à, hoặc là 80 thành viên nhưng hôm nay đã lên 100 thành viên rồi vậy thì những người mới họ vô họ không theo kịp họ không học kịp được thì giai muốn rằng nơi này sẽ dành cho những nhà phân phối mới và những đấy còn những người nào đã học được một tuần rồi hoặc là những người nào mà đã làm bài tập xuất sắc và giai theo dõi bên nào thì chúng ta sẽ ép qua cái group thứ hai để học kỹ hơn và học chuyên sâu hơn được không ạ đó, đó là cái tính về kỷ luật chưa cao và bất kỳ một cái à, người ta nói là gì quốc có quốc pháp gia có gia quy và group chúng ta cũng có cái đội nhóm cũng phải có quy định riêng còn nếu như ai không cảm thấy rằng là à, tôi không thích cái quy định của anh tôi không thích cái sự FB của anh thì anh chị có thể tự làm một mình đúng ạ đó là cái quy tắc tham gia đội nhóm thì chúng ta phải chấp nhận còn nếu chúng ta không thích chúng ta có thể tự làm điều đó là các anh chị có thể tuyệt vời tự xử lý công việc của mình đúng rồi kỷ luật chưa cao rồi tiếp theo đó là chúng ta sẽ cái à, cái sai lầm nữa là nghĩ mình đã biết nghĩ mình đã là người giỏi nhất rồi đúng không ạ à, giai có một cái thói quen như thế này anh chị à, kiến thức về marketing online giai nắm không giỏi nhưng mà nó cũng phải là không phải là cái dạng mà nó nó bè bèo cho nên là khi giai đi học bất kỳ một cái lớp học nào giai cảm thấy rằng ồ cái đó tôi biết rồi tôi hiểu rồi nhưng khi đi học thì giai luôn luôn mang một cái tâm thái là dùy xét lại cái đầu của mình dùy xét lại để trở về mặc định con số không lúc đó tôi là một đứa trẻ đang đi học và không biết một thứ gì hết trả lời một cách bình thường đúng hay sai tôi không quan trọng nhưng nếu như có câu hỏi tôi sẽ giơ tay để phát biểu và dùy xét lại con số không được không ạ và khi lúc mà tôi về nhà rồi tôi hoặc là khi lúc giai gặp khách hàng thì sẽ là bật nút power bật nút mở lên nút nguồn lên để chúng ta lúc đó chúng ta hãy chứng minh cái khả năng của mình với khách hàng chỉ chứng minh với mình với khách hàng và chia sẻ với khách hàng những kiến thức của mình biết được chứ không phải là chúng ta để khoe khoang hay là để nói với những người mà thử mình có rất nhiều người họ thử tài năng của mình các anh chị nhưng chúng ta không không quan tâm về điều đó nhé chúng ta đừng quan tâm chúng ta quan trọng là chúng ta học được gì và biết về ai những người nào mà nghĩ rằng mình biết rồi, tôi biết rồi, tôi biết rồi. Đó là một câu nói giết chết chính bản thân của mình. Bởi vì khi anh chị biết rồi, anh chị nghĩ anh chị nghe rồi, anh chị đã làm rồi thì tự dưng mình không chú ý hơn nữa. Nhưng biết đâu đó, nếu như anh chị duy xét lại về mặc định con số 0 thì biết đâu đó trong cái lời nói đó của một người nào đó lại có một câu nói nào đó mà anh chị chưa từng nghe hoặc có một lời nào đó, có một từ nào đó để làm cho anh chị khơi mở cái cái ý tưởng của mình mở ra à, giải thoát được cái mà mình đang gặp phải, gặp phải mà tình cờ mình nói mình biết rồi thì tình cờ anh chị sẽ không bao giờ nhận được những điều đó nữa anh chị hình dung ạ cho nên giai luôn luôn nói với các anh chị cũng như giai chính bản thân giai luôn luôn thực hiện cái tâm thái là gì ạ khi đã học tập và khi đã làm việc chúng ta luôn mang tâm thái học hỏi và học làm và dạy cho nên chúng ta luôn luôn học làm dạy được thì các anh chị cố gắng đó là gì không bao giờ nghĩ mình là người giỏi là người biết tắt cái gì cũng biết đúng không ạ những người nào mà cái gì cũng biết á, thì những người đó vô cùng khổ à, vô cùng khổ giống như, như, như chị Giang á giống như chị Giang chị kêu là gì chị không biết gì hết chị không làm được gì hết nhưng chị không giỏi chị không tài thì làm sao có thể gây dựng công ty hơn 5 năm và thành lập và thành công như được ngày hôm nay đúng không anh chị rất là giỏi đúng không ạ nhưng anh chị nhớ rằng một người giỏi là không phải người làm hết tất cả mà người giỏi là người biết đi tìm những người khác giỏi hơn mình để làm việc cùng họ đúng không ạ giống như giang biết về kiến thức marketing nhưng thầy nhưng chị giang không biết về marketing online vậy thì chị giang đang dùng dùng lực gì ạ dùng lực đoàn bảy con người chúng ta có ba cái lực mà anh chị cần cố gắng khắc ghi trong cuộc sống của mình thì anh chị mới thành công được nhé lực đầu tiên đó là lực đoàn bẫy từ người khác trí tuệ của người khác thời gian của người khác công sức của người khác đúng không ạ cái đòn bẩy thứ hai là về tài chính chúng ta có thể vay ngân hàng đầu tư đầy đòn bẩy tài chính và cái đòn bẩy thứ ba đó là đòn bẩy thời gian nếu anh chị biết áp dụng tốt ba cái đòn bẩy này thì anh chị thành công và tự do trong cuộc sống của mình và có thể làm được rất nhiều công việc giống như giai đang áp dụng những cái công việc này cho nên giai à, ba lực đòn bẩy này cho nên giai có thể là làm rất nhiều công việc khác nhau mà không mệt mỏi và luôn luôn làm được nhiều thứ và cái sai lầm thứ hai cái sai từ lầm tiếp theo đó là gì nôn nóng vội vàng à giai là một người rất nôn nóng anh chị rất là vội vàng luôn làm cái gì cũng phải nhanh nhanh nhanh nhanh nhanh mà không nhanh là cảm thấy rất là bực mình giống như là gì tôi kinh doanh mà hôm nay mà lấy hàng về rồi mà không bán được hàng không có được cái hàng là cảm giác nôn nóng và cảm giác bức chút là cảm thấy rằng mất niềm tin vào sản phẩm mất niềm tin vào người chỉ dẫn mình và mất niềm tin vào công ty đúng không ạ đấy là một cái sự nôn nóng và vội vàng thì đó là một cái mà dành cho những người trẻ tuổi những người mà đang từ dưới 15 cho đến 25 là những người vô cùng nôn nóng và trẻ tuổi mà bây giờ đa số các anh chị đang kinh doanh ở đây đã lập gia đình có người yêu hoặc là từng ra ngoài làm rồi thì chúng ta là người trưởng thành rồi đã người trưởng thành rồi thì chúng ta không nên vội vã vội vàng và nôn nóng đúng không ạ ngày hôm nay giai đã nói rồi anh chị không bán được đơn hàng nào anh chị không có được đồng tiền nào thì giai đã hỏi lại cái nhớ không ạ anh chị đã có được người quan tâm mình chưa anh chị đã có được lượng traffic đủ chưa bài viết của anh chị đã hay chưa video của anh chị viết tốt chưa đúng không ạ anh chị hãy tự đánh giá những cái điều đó những điều đó tốt rồi thì anh chị hãy xem xét kết quả của mình đúng không ạ anh chị chỉ nghĩ đến kết quả mà không xem cái quá trình hành động của mình những người thành công thấy được người ta có tiền có nhà có xe có ờ, đủ mọi thứ anh chị thấy được cái hào hoa của họ nhưng anh chị không thấy được rằng đường sau đó là bao nhiêu gian nan vất vả và thử thách nhọc nhằn như thế nào cái đây là chị Giang là người rất có nhiều kinh nghiệm này chị mà hôm nào mà anh chị rảnh anh chị nói chuyện riêng với chị ấy được không ạ chị ấy sẽ chia sẻ những cái gian nan và thử thách của chị ấy và giai cũng không ngoại lệ và đếm qua nhiều cái trả giá rất là nhiều anh chị cho nên chúng ta đừng nên nôn nóng vào vội vàng và những người mà từ 30 tuổi cho đến 40 tuổi trở lên là những người mà biết đầu học cách trầm tĩnh hơn và 40 đến 50 đời họ vô cùng không còn cái sự nóng vội nữa đâu anh chị và những người mà nóng vội và những người vội vàng đó là những người không làm được việc gì hết bởi vì sao ạ hôm nay họ thấy cô gái kia đẹp ngày mai thấy cô gái kia cũng xinh ngày mốt thấy cô gái kia càng xinh hơn và họ cứ đi theo như vậy và họ không biết bên nào tốt bên nào xấu và giống như sản phẩm anh chị cũng vậy khi anh chị nôn nóng như vậy thì bán một, ngày không được hai ngày cũng được một tháng không được ba tháng không được anh chị cảm thấy rất là mất niềm tin mất niềm tin vào chính mình và mất niềm tin vào sản phẩm cho nên chúng ta hãy tự quy định cuộc chơi của mình từ đây đến đó có bao nhiêu chặng đường nếu như tôi Can tâm nếu như tôi làm trong vòng 6 tháng mà không tạo ra được doanh thu, không kiếm được khách hàng, không bán được hàng thì tôi sẽ không kinh doanh nữa. Đúng không ạ? Còn nếu như trong vòng 6 tháng đó mà không có khách hàng hoặc là không có tiền, tôi vẫn cảm thấy happy và cảm thấy rất vui vẻ. Các anh chị hãy định hình cái cái cái min và cái max của mình, cái giới hạn mà mình chịu đựng được và cái max là cái giới hạn cao nhất mà mình chịu đựng được là cái gì? Đúng ạ, luôn luôn có cái khoảng cách đó, nếu nó nằm trong cái khoản min và khoản max đó thì chúng ta ví dụ như là à, điểm thấp nhất là điểm 5 điểm cao nhất là điểm 10 nếu như nó dao động từ điểm 5 đến điểm 10 chúng ta chấp nhận mà thấp hơn điểm 5 chúng ta không chấp nhận vượt qua điểm 10 thì quá tốt đúng không ạ <laughs> cho nên chúng ta làm gì cũng có cái khoảng min và max đúng không ạ giới hạn thấp nhất và cao nhất giúp dài rồi tiếp tục cái sai lầm tiếp theo là bài viết quá nhiều bài viết quá nhiều này hồi nãy giai cũng nói đến cái cái đăng hình giai cũng có nhắc đến đó là các anh chị một ngày anh chị viết quá nhiều bài đăng 2 đến 3 4 5 bài và làm cho người ta cảm thấy mệt nhọc luôn làm thấy người ta khủng luôn anh chị cố gắng là gì mỗi ngày chúng ta viết một bài hoặc hai bài thôi và đăng vào những cái khoảng giờ cao điểm và à, hạn chế viết bài bán hàng anh chị không bán hàng bán hàng trong fanpage hoặc bán group của mình đúng không ạ Bây giờ để ý cho em bây giờ là bao nhiêu Facebook của anh chị vô trong tường toàn thấy sản phẩm Javeni và à, hướng dẫn về công dụng ạ. Và Giai dám chắc rằng là gì? Anh chị đã bán được bao nhiêu sản phẩm rồi ạ? Rất ít bán được. Và bạn bè của anh chị đã đủ full 5.000 friend chưa ạ? Giai đảm bảo rằng những ai đang bán hàng vậy rất ít, rất ít năm năm full, 5.000 friend rất ít nha tại vì họ không thích anh chị người ta không kết bạn hoặc anh chị mà 5.000 bạn á là những người mà đang chơi chiêu chơi chiêu là gì họ dùng tool để họ có được 5.000 bạn đó nhưng năm bạn ngàn đó không có chất năm bạn đó ngàn đó chưa tạo ra được tiền cho họ và năm bạn đó là năm bạn mà à, giống như cái gì lấp cho nó đầy cho nó đầy rỗ thôi chứ cũng chẳng để làm cái gì hết các anh chị không để làm gì hết mà chúng ta phải tìm ok chúc mừng bạn hạnh nha bốn ngàn nha 4.000 friend nhưng hãy nhớ xem 4.000 friend đã có bao nhiêu là đúng đối tượng và khách hàng mục tiêu của chúng ta hay là chỉ là gọi là kết bạn để cho vui thôi đúng không ạ cho nên dài thấy là đa số anh chị 4.000 này là chỉ là 4.000 là ai cũng kết chứ chưa đúng đối tượng khách hàng về thứ nhất là họ phải là con gái từ lứa tuổi từ 18 cho đến 35 thứ hai là họ ở khu vực của anh chị thứ ba là có khả năng đang làm ở văn phòng để có tiền để chi trả tiền cho anh chị chứ bây giờ anh chị mà đưa cho các bạn sinh viên hoặc là những người mà đang học cấp 2, cấp 3 họ kết bạn chị thì đâu có đúng khách hàng mục tiêu của mình vậy thì nó sẽ không mang lại nhiều tiền cho chúng ta đúng không ạ người có khả năng mua thì người ta mới ô bạn túy Hằng 5 ngàn rồi bạn túy Hằng là người mà cũng inbox với Giai 5 ngàn và thậm chí bạn ấy có một cái fanpage à, có, có một cái Facebook khác nữa cũng gần 5 ngàn rồi bạn ấy làm rất là tốt cho nên cả nhà có thể hỏi bạn ấy bí quyết làm thế nào để đủ 5 ngàn bạn như vậy và hỏi xem bạn ấy trước khi hỏi bạn ấy làm thế nào để được 5.000 bạn á thì các anh chị hỏi xem là một ngày bạn đã bán được bao nhiêu đơn hàng nếu như một ngày bạn ấy bán được chục đơn hàng hoặc là à, hai chục đơn hàng thì anh chị nên học hỏi còn nếu như mà 5.000 bạn mà bạn ấy không ra được bất kỳ một đơn hàng nào thì anh chị đừng mất thời gian để học bạn Thúy Hằng nha <laughs> ok à, bạn Thúy Hằng có thể nhắn tin giúp Giai là mỗi ngày cái fanpage profile cá nhân đó thì giúp cho Hằng có bao nhiêu đơn hàng ạ à? có thể cho dài biết không ạ Đặng Thúy Hằng comment giúp dài <laughs> ok chắc chưa thấy bạn Thúy Hằng à, comment nhắc anh chị anh chị comment hỏi bạn Thúy Hằng làm sao có được 5 ngàn bạn đó nhưng nhớ hỏi câu thứ hai là một ngày bạn chốt được bao nhiêu đơn hàng nếu không trên 10 đơn hàng thì đừng học theo cách của bạn ấy và không cần phải học bạn ấy nhé <laughs> dạ. rồi chúng ta sẽ đến với cái à, trước khi bán trên mình bán sản phẩm khác ok <laughs> ok đấy bạn ấy đang nói là trước khi bán Cherry à, à thì bạn ấy bán sản phẩm khác ừ. ok như vậy chứng tỏ rằng là gì bạn cũng không dám nói con số ra rồi <laughs> rồi ok đấy bạn dùng là chiêu chuyên bán sỉ dám bán lẻ đâu bán lẻ bán được cái nào đâu chết chết liền <laughs> rất là ít ok ha vậy là bạn tiến hàng full brand nhưng mà chúng ta không đáng học đúng không anh chị <laughs> hồi nãy có 40 thành viên học bây giờ còn lại 35 ha bây giờ tiếp tục sai lầm tiếp theo đây các anh chị sai lầm này rất rất nhiều người sai lầm này rất nhiều người mắc phải đây anh chị không tin vào huấn luyện viên sản phẩm công ty của mình đang kinh doanh anh chị nghe rõ không ạ chúng ta không tin vào huấn luyện viên người dẫn dắt mình kinh doanh và sản phẩm và công ty mình đang kinh doanh đúng không ạ à, Gia cũng muốn nói là gì khi không tin đã tin à, đã làm thì đừng nghi đã nghi thì đừng làm nếu anh chị cảm thấy không tin vào sản phẩm của công ty không tin vào sản phẩm mình đang kinh doanh thì tốt nhất anh chị đừng kinh doanh được không ạ để đảm bảo được cái sự chất lượng cho anh chị và anh chị đang có sự hoài nghi thì khi nào giải quyết được sự hoài nghi của anh chị anh chị hãy kinh doanh còn nếu như anh chị mà đã bước vô đội nhóm và chấp nhận cầm cái sản phẩm đó trên tay và chấp nhận đầu tư hàng chấp nhận sản phẩm và chấp nhận tham gia đội nhóm chấp nhận tham gia các chính sách của công ty thì đừng hoài nghi gì nữa cứ thế mà làm và rất nhiều người gia tin chắc rằng từ ngày thứ hai ngày thứ ba giờ gia chia sẻ rất nhiều video và những bài viết bởi vì anh chị không tin giai cho nên giai không thấy anh chị làm bài rất ít anh chị làm bài làm bài tập tại vì sau mỗi một video nào giai cũng đều có những cái bài tập hết không có video nào mà giai không có bài tập để cho anh chị thực hành đúng không ạ nên anh chị không tin giai nên anh chị không làm bài anh chị không viết bài thậm chí anh chị có nhiều anh chị không xem video luôn có nhiều anh chị thấy rằng à, xem video thích quá ngày mai xem lại được cho nên đếch cần phải xem đi ngủ sớm cho nó sướng đúng không ạ thì đấy là một cái cái mà à, rất nhiều anh chị anh chị hãy tin hãy tin cái người mà đưa anh chị giới thiệu cái cơ hội kinh doanh sản phẩm cho anh chị ấy à có thể cái người mà giới thiệu cơ hội sản phẩm kinh doanh cho anh chị họ không giỏi họ không tài hơn anh chị họ không nhanh nhẹn hơn anh chị họ không thông minh hơn anh chị họ không có nhiều mối quan hệ anh chị nhưng biết đâu đó ở nhưng mà họ có mối quan hệ tốt hơn với những người ở đi trước những người làm thành công trước thì họ sẽ kết nối bạn với người đó đúng không ạ và hãy trân trọng cái người mà trao cho mình cái cơ hội kinh doanh này hãy trân trọng cái người đó giai vô cùng trân trọng những ai mà à, trao cho giai cơ hội giai vô cùng yêu quý chị giang đã trao cho giai cơ hội để mà được gặp gỡ và được giao lưu rất nhiều anh chị ở trong cái group à, mỹ phẩm miền nam này đúng không ạ đó là cái đó là đúng rồi không tin không tin thì đừng làm đã làm thì đừng đã nghi thì đừng làm đã làm thì không nghi đúng không ạ và đó là cái cái mối tường mà giai muốn nhắc đến chúng ta hãy tin tuyệt đối chúng ta đã không tin rồi thì đừng kinh doanh và đừng học gì nữa hãy nói rằng tôi không tin bạn tôi không làm cho bạn còn nếu như mà vẫn xem video vẫn nghe giai nói chia sẻ vẫn đọc những bài giai viết thì vui lòng hãy làm những gì giai nói được không ạ thì giai sẽ rất là vui ok à, là tiếp tục chúng ta đến cái sai lầm tiếp theo là trung thực và chân thành trung thực và chân thành anh chị trung thực và chân thành là gì ạ khi anh chị cảm thấy mình không thích ai nói cái gì đó sản phẩm gì đó thì mình nói luôn đúng không ạ chân thành là mình chơi với họ mình không lợi dụng họ không phải vì mình không phải vì vì gì vì người ta chia cho mình lợi nhuận hay là vì cái gì đó rồi mình mới làm anh chị cố gắng chân thành và trung thực chính bản thân của mình trung thực với đội nhóm của mình trung thực với vợ con của mình trung thực với gia đình đội nhóm của mình mình ghét thì mình nói ghét mình yêu mình nói yêu mình không ghét không yêu thì mình không nói gì cả được không anh chị đúng rồi trung thực vô cùng quan trọng nhé trong một đội nhóm mà không trung thực ví dụ như là trước mặt à, trước mặt à, à, chị Giang ấy, thì Giai luôn luôn khen chị Giang bởi vì chị Giang đang xem video này cho nên Giai phải khen chị Giang đấy nhưng mà khi nào mà không có chị Giang à, xem video này Giai sẽ nói chị Giang vô cùng xấu xấu kinh khủng luôn đúng không ạ tức là chúng ta không trung thực chúng ta là người mà ba hoa trước mặt người khác thì chúng ta nịnh bợ chúng ta cần phải trung thực với cuộc sống này các anh chị cứ trung thực đi còn người khác họ dối trá như thế nào mặc kệ họ chứ đừng có nghĩ rằng uh, tôi họ đâu có trung thực của tôi đâu việc gì tôi phải trung thực với họ như vậy thì chẳng khác gì là anh chị muốn họ trung thực của mình mà anh chị không trung thực thì làm sao họ trung thực với anh chị đúng không ạ cố gắng chân thành chân thành anh chị giống như khi giai mà chia sẻ tất cả những cái năng lượng của anh chị giai muốn cùng anh chị đi lên cái mang cái sản phẩm tốt của Chavity này đến lan rộng đến mọi nhà mọi ngóc khách thì giai vô cùng chân thành các anh chị Giai đến đây Giai làm việc cùng chị Giang Giai chia sẻ với anh chị Giai không hề tính toán gì không hề so đon gì không hề eh, lợi nhuận gì ở trong này hết nhưng Giai vẫn sẵn sàng Giai cảm thấy rất là happy Giai vẫn cảm thấy được thích được nói chuyện với anh chị thích được à, hỗ trợ chị Giang cho nên Giai làm thôi không tin các anh chị cứ hỏi xem chị Giang coi là Giai làm có lợi nhuận gì không không hề nha anh chị Giai không hề lợi nhuận đó là cái mà Giai mong muốn mà các anh chị cố gắng hãy trung thành và trung thực sẵn sàng giúp đỡ người khác sẵn sàng cho đi những cái gì mình có đó là điều mà giai mong muốn nhất rồi và có một cái mà giai luôn nhấn mạnh thêm một điều này nữa hồi nãy giai cũng nói rồi đó là gì cái sai lầm tiếp theo nhá anh chị đó là gì ạ no công dụng nói không với công dụng khi anh chị viết bài hoặc anh chị tư vấn khách hàng hoặc anh chị chăm sóc khách hàng đừng nói công dụng của sản phẩm đó là gì được không ạ hãy nói lợi ích lợi ích Gia nói lại một lần nữa nha Anh chị đừng nhầm lẫn giữa công dụng và lợi ích Công dụng là những cái thành phần Những cái, cái công dụng nó ghi ở trên bao bì Trên sản phẩm của anh chị kinh doanh Đó là công dụng Còn lợi ích là khi người ta sử dụng Người ta cầm về người ta sử dụng được cái gì Đúng không ạ Người ta làn da giúp cho làn da của họ có thực sự hết mụn hay không Có giúp làn da của họ hết nhờn hay không Có giúp làn da cho họ có trắng mịn hơn không Và giúp cho họ tự tin lấy chồng lấy vợ hay là tiếp cận một chàng trai hot girl nào đó không thì chúng ta có nói về đó là lợi ích đúng không ạ đó là lợi ích cho nên giai chức nhớ giai chức mong rằng anh chị từ nay về sau chúng ta hãy luôn luôn nhắc ở trong cái đầu mình tôi tập luyện nói lợi ích công dụng tôi chỉ nói với gì ạ công dụng tôi chỉ nói với chị Giang thôi công dụng tôi chỉ nói với những người mà đang kinh doanh cùng tôi thì tôi nói về công dụng còn đối với khách hàng và mọi người tôi nói về lợi ích lợi ích mới là cái mà người ta tin tưởng anh chị và người ta giúp cho anh chị kiếm được khách hàng và kiếm được tiền trung thành cố gắng hãy kiếm được khách hàng fan đúng là cái bước thứ thứ bảy thứ sáu hồi nãy đúng không ạ rồi và một cái sai lầm tiếp theo đó là gì ạ oán trách người chỉ dẫn oán trách người chỉ dẫn nha anh chị chúng ta đa số ở đây bao nhiêu anh chị rằng cảm thấy rằng gì mới lần đầu chúng ta vô và chúng ta vô vô đội nhóm hoặc là vô công ty á, thì chúng ta thấy rất là happy nhưng chúng ta làm một thời gian rồi chúng ta cảm thấy ừ chị ấy không có được giỏi nữa chúng ta không giúp được gì cho tôi hết không chỉ được gì hết không giúp tôi ra được đơn hàng không giúp tôi hiểu về sản phẩm gì hết thì anh chị có hay bị gặp tình trạng này không ạ anh chị nào hay gặp tình trạng này không ạ cho ra em một vài cái phản hồi ạ ai đã gặp như này rồi đúng rồi oán trách người chỉ dẫn và người kèm cặp mình á đúng rồi tại vì sao rất nhiều người ra tin chắc rằng các anh chị cũng sẽ oán trách như vậy chúng ta hãy học cách bao dung chúng ta không oán trách gì hết chúng ta hãy chịu trách nhiệm với chính bản thân và cuộc chơi của mình đúng không ạ ngày hôm nay giái chia sẻ cho anh chị chị giang chia sẻ cho anh chị thì chúng ta phải tự làm chủ lấy cuộc chơi mình tự lái chiếc xe máy đi ngồi nghèo như thế nào chứ không phải ai giúp anh chị lái xe được cho nên nếu như thắng thì anh chị cũng phải chịu lấy cuộc chơi của mình thua anh chị cũng phải chịu lấy cuộc chơi của mình chứ không phải là ngày hôm nay anh chị rất là mệt anh chị làm không ra được đơn hàng anh chị không bán được sản phẩm ngày mà anh chị nói đấy ông trai cũng chém gió thôi chứ tôi làm được gì đâu ông đâu có giúp được gì tôi đâu từ ngày mà ông vô sao ông chỉ việc chém gió thôi từ ngày tôi vô trong cái, cái lớp này chị ấy chẳng dạy được gì hết kiến thức chị ấy còn không vững bằng tôi đúng không ạ anh chị rất gặp nhiều trường hợp đó và chúng ta đừng quên một cái điều gì ở dưới anh chị sẽ sau này sẽ rất nhiều khách hàng và nhiều nhà phân phối đúng không ạ ngày hôm nay anh chị nói tôi thì nói một mình tôi thôi nhưng ngày mai cả hàng trăm hàng ngàn người ở dưới anh chị những nhà phân phối những cái hàng anh chị nói về anh chị đấy anh chị hình ạ đó là cái nhân quả chúng ta sẽ gặt hái được nếu anh chị không muốn những cái người mà anh chị trực tiếp bảo trợ những người mà anh chị trực tiếp hỗ trợ kinh doanh nói với anh chị điều đó thì anh chị đừng bao giờ có một cái tư duy mà một cái suy ngẫm sai lầm như vậy đúng không ạ chúng ta phải chịu hoàn toàn trách nhiệm với cuộc chơi và cuộc đời của mình các anh chị có biết không ạ trong công ty của giai giai không hề quản lý các bạn khi giai giao nhiệm vụ xong các bạn làm giai kêu rằng các em cứ làm làm làm đi sai anh chịu trách nhiệm và khi xảy ra đền bù khách hàng hoặc gì giai chịu hoàn toàn trách nhiệm giai bảo đó là lỗi của anh và gia chịu hoàn toàn và gia đứng ra để hướng dẫn cho khách hàng gia đứng ra để trải chịu trách nhiệm đó thì tự dưng họ thấy nhục các anh chị họ thấy vô cùng nhục các anh chị bởi vì mình vì mình làm không tốt vì mình làm không hiệu quả cho nên sếp phải vay mượn hoặc là làm gì đó để mà trả cái gánh nặng của mình thì đó là cái chứ không phải là quay sang cho bạn trách tại vì đấy bạn dành hết nhiều thời gian mà chỉ vui chơi bạn không làm việc bạn không hiệu quả đúng không ạ gia không hề nói như vậy đó là lý do tại sao những lúc ra đi chơi những lúc giai đang đi đâu đó thì anh em vẫn làm việc hết sức mình và những người anh em làm việc rất thoải mái với giai đó là lý do tại sao giai có một đội ngũ vô cùng tuyệt vời như vậy anh chị mong muốn có một đội ngũ tuyệt vời như vậy không ạ có muốn không ạ anh chị mà muốn thì hãy comment ở bên dưới đây ạ thì sau này giai sẽ chia sẻ những cái kinh nghiệm những cái bí quyết đó cho anh chị anh chị nào muốn ạ một vài anh chị cho giai ý kiến ạ rồi cảm ơn bạn Nguyệt Trần nhé đúng ạ chúng ta làm việc bây giờ chúng ta à, giữ bằng cái tâm giữ bằng cái trái tim chúng chứ không giữ bằng cái tâm trí của mình chứ không phải là anh chị giữ cái chân của họ nếu như ai giữ chân thì sẽ bị người ta đá ai dùng tiền để uy hiếp và đe dọa thì chắc chắn rằng họ sẽ bỏ anh chị ra đi đúng ạ nhưng nếu như anh chị gieo được cho họ một chữ ân tình và anh chị gieo được cái sự trân trọng đó rồi và trái tim của họ rồi thì họ không bao giờ nỡ lòng nào mà hại anh chị thậm chí họ có qua công ty khác họ có đi làm ở đâu đó nhưng nếu như anh chị cần sự giúp đỡ họ vẫn sàng hỗ trợ anh chị vô cùng hỗ trợ luôn anh chị nên cố gắng chúng ta không oán trách người chỉ dẫn ở trên mỗi lần chúng ta oán trách chúng ta lỡ nhầm chúng ta oán trách người ở trên ấy thì anh chị nhớ là gì ồ ở dưới mình có cả hàng trăm người đang oán trách mình kìa được không ạ giống như khi giai chỉ ngón tay như này cho anh chị thì tức là giai đang có ba ngón tay khác đang chỉ về giai đây anh chị thấy không ạ ba ngón tay đang chỉ về giai cho nên nếu như anh chị nói một lời nào đó nó xấu thì tự nhiên anh chị nói rồi anh chị nói với đội nhóm mình nói với người kia tự nhiên nó lan tỏa và sau này họ cũng học có thói quen đó họ đi nói với người khác đó là một cái sai lầm mà rất nhiều người dính phải đặc biệt là việc đội nhóm và là việc tìm các anh chị chưa trải qua dài phải nếm qua nhiều cái đắng và nỗi buồn đấy rất nhiều anh chị rồi chúng ta còn à, sắp hết rồi anh chị chúng ta còn hai cái sai lầm nữa thôi nhé sai lầm tiếp theo là không kiên định lý trí lung lay đúng không ạ không kiên định lý trí lung lay tức là ngày hôm nay chúng ta mong muốn gì ạ chúng ta muốn gì chúng ta muốn sản phẩm này chúng ta muốn kinh doanh cái này nhưng ngày mai nhi thấy thằng kia nó công ty nó tốt hơn công ty nó đẹp hơn sản phẩm nó uy tín hơn sản phẩm nó tốt hơn thì anh chị lại kinh doanh và cuối cùng anh chị làm cái này chưa đầy 3 tháng chưa đầy qua một cái giai đoạn để bước đến thành công anh chị đào giống như là à, anh chị chỉ cần còn một chút xíu nữa thôi là anh chị đến đỉnh vinh quang rồi thì anh chị không đủ kiên định và anh chị bỏ đi và làm và lại đi nghiên cứu cái khác anh chị làm lại đi nghiên cứu anh chị khác anh chị làm làm làm như vậy và suốt cuộc đời của anh chị cứ làm đi làm lại làm đi làm lại và anh chị không đạt được một kết quả nào hết cho nên chúng ta không kiên định một lúc chúng ta muốn bắt qua hai con thỏ đuổi theo hai con thỏ thì sẽ không bắt được con thỏ nào hết giống như chúng ta xác định rằng tôi chỉ bắt một con thỏ kia một bắt con thỏ mà chàng à, áo đỏ này hoặc là các anh chị đúng không ạ chúng ta phải xác định bắt một con thôi thì cứ thế mà tập trung vào mọi dùng sức lực mọi dùng mọi không gian ta tập trung bắt được cái con mồi đó đúng không ạ một lúc nhí theo hai con thỏ thì chúng ta sẽ không bắt được con thỏ nào hết nên anh chị nhớ giúp dài cái cái lý trí chúng ta lung lay và không kiên định khi chúng ta làm công việc gì cứ hoàn thành đã rồi chúng ta làm công việc khác chưa hoàn thành chưa làm công việc khác được anh chị rồi và cái cuối cùng cái cuối cùng các anh chị tuyệt vời quá cuối cùng đã nói đến cái thứ 15 rồi <laughs> đó là nghĩ nghĩ và chỉ nghĩ tức là gì nghĩ nghĩ và chỉ nghĩ đó là cái sai lầm giết chết người và rất nhiều người không thành công bởi vì cũng chính vì lý do này khi người ta đã có những cái yếu tố những cơ sở dữ liệu để thành công hết rồi nhưng họ cứ ngồi họ suy nghĩ không biết tôi có làm được không không biết ngày tôi làm như thế thì ai à, ai xem thường tôi tôi gọi điện vào giờ này thì họ đang ăn cơm tôi gọi điện vào giờ kia thì họ đang cho con bú tôi đang gọi điện vào kia thì họ đang nằm ôm chồng và cứ suy nghĩ như vậy suy nghĩ suốt và không hành động và khi anh chị gọi điện cho khách hàng hoặc gọi điện cho bất kỳ một người nào nhiệm vụ của anh chị là gọi điện còn họ đang làm gì đó là việc của họ nhé anh chị không can thiệp được việc của họ anh chị không hướng dẫn được việc của họ cố gắng không hướng dẫn được việc cho họ đúng không ạ không can thiệp vào việc của họ đây là cái bài mà giai muốn nói về quan niệm và thái độ đấy anh chị nhớ hôm trước giai có một cái báo thông báo trước là bài về quan niệm thái độ đúng không ạ thì đây chính là bài về quan niệm và thái độ anh chị đúng không ạ chúng ta nghĩ nhiều chúng ta không làm chúng ta không hành động thì lấy đâu ra kết quả là cứ nghĩ nghĩ nghĩ anh chị nghĩ cho đến khi nào mà chúng ta uh, <laughs> đi xuống dưới uh, dưới âm tàu địa phủ chúng ta suy nghĩ các anh chị nghĩ làm làm rồi nghĩ nghĩ làm làm rồi nghĩ chúng ta luôn luôn phải song hành nó chứ không phải ngồi nghĩ lên kế hoạch chiến lược hết rồi lại ngồi nghĩ đúng không ạ ok đây là cái bài mà chúc mừng anh chị đã dành thời gian khoảng một giờ đồng hồ qua để giao lưu với giai và đây là cái bài mà quan niệm và thái độ anh chị có thể đao về trên máy của mình hoặc có thể lưu lại cái video này để làm gì để khi anh chị có những người mới có những người nhà phân phối mới có chi nhánh mới anh chị hãy cho họ xem cái video này được không ạ video này để cho họ có một cái quan niệm và cái thái độ đúng thì anh chị trước tiên anh chị nhớ giúp giai này tại sao chúng ta lại có tiêm phòng vaccine tại sao chúng ta lại có những cái thuốc uh, trùng bốn ván và à, vaccine đúng không ạ bởi vì họ muốn gì họ muốn đưa cho con người chúng ta có những cái ờ, cái màng bảo vệ và tự bảo vệ rồi sau khi con virus đó tấn công vào mình thực sự thì mình đã biết rồi à tao biết cái này rồi cho nên tao không bị dính cho nên dây rất là mong là đây chính là bài quan niệm và thái độ bài này rất quan trọng các anh chị nhé anh chị có thể share sẻ lên tường của mình trên đội nhóm của mình trên facebook của mình à, à, không không không chia sẻ trên facebook nhé tuyệt đối không chia sẻ trên Facebook nha chỉ là nhắn nhắn riêng cho ai đó để họ có thể xem và những nhà phân phối mới được không anh chị rồi xin chào và chúc anh chị có một buổi tối vui vẻ và thành công hiện tại bây giờ chỉ có 33 thành viên đang truyền hình trực tiếp và hồi nãy là 40 và ngày hôm nay chị Giang sẽ làm vô cùng nghiêm đấy các bạn một số anh chị sẽ chắc chắn là sẽ bị loại ra khỏi group Xin chào chúc mừng các anh chị đã dành thời gian trong buổi ngày hôm nay và anh chị đã à, không để cho chị Giang phải thất vọng Xin chào và hẹn gặp lại.